mà đâu ngỡ đâu thân em nơi đây không chi nơi nào nhìn về quê hương em ôm thương cơ nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta muốn đế vương sao xuân lệ quân vương không khi nam rơi khi nước chưa tàn mà tình chưa yên nên vương trên mi sao buồn chưa tràn đành lòng buông tay cho em bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường trời cao như đang trên người thân ta thì bông hoa lệ quân vương không nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta muốn đã vương sao xuân lệ quân vương không khi nắng rơi khi nước chưa tàn mà tình chưa yên nhân vương chân đi sao buồn chưa tràn đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng một bậc quân vương